mối tình duy nhất cho em biết bao tổn thương mà tim không thể quên anh đâu biết nước mắt làm mưa mang theo nỗi buồn tại vì sao em lại qua yêu đuối vì anh định mệnh khiến ta gặp khiến đôi tim cùng đập trời xem lại là tay đứt dây giữa đường ngày anh bước đi vội trong em ngàn lời chưa nói phía sau là giông tố một đời lùng như vết thương sâu như ngày anh đi trời đổ mưa ngâu em đã dặn lòng đừng đau nữa đừng có chấp nhớ một người người ta đâu quan tâm em nữa em hiểu chưa người đã bước đi vội lòng vẫn cứ nhớ người vẫn mong vẫn chờ đợi vẫn cứ tiếp tục hy vọng để rồi đánh mất bao cơ hội nhiều người đã đến bên cuộc đời và em đã từ chối cũng bởi vì con nhớ anh thôi người đã bước đi vội đã kết rồi bàn tay em chẳng thể giữ lấy cả bầu trời từng là cả cuộc đời từng là cả thế giới ngỡ yêu là yêu mãi không rời định mệnh khiến ta gặp đường ngày anh bước đi vội trong em ngàn lời chưa nói phía phía sau là một đời sau